Vâng, xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Vâng, và hôm nay được về vùng đất Mê Linh, Hà Nội để lắp đặt cho anh chú Nhu một dàn máy cắt Simfa bao gồm đầu tiên nó là một con máy cắt mang thương hiệu F99 của công ty chúng tôi. Đây là máy hệ mới nhất được thiết kế với hệ thống chuyển góc đa góc gồm một góc 45, một góc 90 và một góc 135. Hệ thống motor là motor 3 ký motor vuông. đây là hệ thống khung bệ được hoàn toàn bằng thép hộp rất là dày và chắc chắn mặt thì được cái mặt thép sáng đây là piston kẹp tông kẹp phôi hoàn toàn bi đông bi tông đúc liền vâng hệ thống kẹp pôi bi tông chuyển góc như là trụ bảo vệ hoàn toàn tự động mà hơi đây là hệ thống trụ bảo vệ và thương inox đây là thương inox được gắn trong thanh nhạc nhôm bắn trực tiếp ở thân máy hệ thống ờ, thước và đèn chiếu sáng để hỗ trợ cho chú làm việc ban đêm và kèm theo đó là con máy được gắn thêm thước điện tử hoàn toàn uh, chuẩn xác từng ly luôn hệ thống chốt hãm hơi hoặc ờ, ờ, hệ thống chốt hơi để mình có thể di chuyển đầu máy số 2 hệ thống điện 3 pha nhé kèm theo đó nó con máy quay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu FASTER công ty tôi đây là máy sau khi đã căn chỉnh hoàn thiện cho chú gồm một bộ dao Simpa và một bộ dao PMA Tiếp đó là con máy đột dập 29 dao nhập khẩu Đây là máy đánh số thứ tự và công dụng từng dao, bàn dao chú Tiếp đó là con máy ép góc mang thương hiệu FASTER của chúng tôi đây là máy kế với uh, à, thấm motor là 3 ký và đây bộ tham gồm 6 bộ tham timer hệ thống điện 3 pha van bơm thủy lực và đây kèm theo đó là ba piston kẹp phôi rất chắc chắn đây là sản phẩm sau khi tôi đã căn chỉnh và ép của chú đây là bộ đây là một cánh cửa sổ và để hỗ trợ cho cả một dàn máy làm cửa nhôm Sifa này có một con máy nén khí mang thương hiệu Pegasus của Vivo đây là máy thiết kế với à, công suất là 5,5 HP 330 lít Đấy. Vâng, và đây là sản phẩm sau khi tôi đã hoàn thiện cho chú gồm có một bộ cánh của hệ 55 bắt cạnh dùng ke nhảy và bộ à, khung cửa vòm cửa sổ và dùng em góc của lại Sifa 93 Đấy. đây là góc cắt cũng như là ép góc ép rất là kít vâng mà anh em à, ai có nhu cầu mua máy xin liên hệ theo số điện thoại trên màn hình và ở khu vực à, cầu tiền Thanh Lâm Hà Nội ai nhu cầu làm cửa xin đến với chú